Vâng, xin kính chào tất cả các bạn nhé Thì hiện tại bây giờ đang buổi tối ngày thứ tư Ngày 24 tháng 4 năm 2019 các bạn Thì à, đã có, có kết quả sổ số kiến thiết miền Bắc các bạn nhé Đặc biệt của chúng ta thì ngày hôm nay lại về là 29 các bạn lại tổng 1 Y như là hôm qua mình nói các bạn nhé Nhưng mà mình nói là không có tổng 49 thì nó có tổng 4 có tổng 9 các bạn ạ Thì đúng là tổng 1 hoặc là tổng 16 hoặc là 49 thì hôm nay đúng về tổng 1 các bạn nhé đúng như là mình nói là tổng 1 thì lại về đúng tổng 1 thật thì ngày mai lại phải suy tính các bạn ngày mai lại phải suy tính như thế này là ngày mai sẽ là về cái gì tổng 1 hay là tổng uh, ờ, 2 hay không cũng ờ, rất là khó các bạn cái này cũng phải ngồi tính toán kỹ thì ờ, mới lên được ra thì như một ngày mình kiểm tra một chút về phần lô tô cho các bạn tham khảo của ngày 24 tháng 4 năm 2019 thì về lô tô hai nháy ngày hôm nay các bạn nhé thì 75 và hai nháy này duy nhất có 75 và hai nháy thôi thì ngày hôm qua ngày hôm qua là ngày 23 à, tháng 4 năm 2019 thì mình lên kênh chốt số tất cả các bạn tham khảo cho ngày 24 tháng 4 năm 2019 cho các bạn bạch thủ lô là 42 lót 33 và xong thủ lô là 0440 và cái dàn đặc biệt 46 số đây mình kết đó là 373 và 272 bắt cứng chạm 27 nhưng mà hôm nay lại nói về mất 29 thì trong cái dàn là chúng ta dàn 46 số thì mình bắt cho các bạn bộ 24 rất là nhiều đầy đủ 242 797 474 nhưng mà lại rất tiếc thì lại không có là 292 đúng bộ 24 đây nhưng mà không có 292 mình bỏ mất rất là tiếc còn đâu là xong thổ lô là 0440 các bạn nhé xong thổ lô là 0440 thì đã có 40 cho tất cả chúng ta và xong thổ lô xong thổ lô là 0440 đã được còn đâu là bạch thủ là 42 lót 33 bạch thủ là 42 lót 33 thì chúng ta đã có lô tô 33 các bạn nhé còn 42 của chúng ta thì mình thấy hôm nay lên tốt dòng bạch kim các bạn ạ đây nó lên tốt dòng bạch kim đây thì nó không thể ra được các bạn nhé còn 97 ngày hôm nay rất là đẹp nhưng mà nó lên tốt đầu không dám chốt cho các bạn ở trên Zalo rất là tiếc vậy chúng ta này trên kênh mình để giúp cho các bạn đó là ăn được xong thổ lô là 0440 thì đã về con 40 à, các bạn nhé và bạch thủ là 42 lót 33 thì đã về 33 và chúc mừng các bạn nếu các bạn mà kết giống mình thì các bạn có thể vào chơi song thủ thì các bạn cũng có lời một chút còn cái dàn đặc biệt của chúng ta đây nó ra 29 nên chúng ta bị thua hôm nay ở trên Zalo mình chốt cho các bạn lô tô rất là tiếc này mình chốt cho các bạn bạch thủ 21 thì nó về 12 không biết là làm sao lại đen hay làm sao bạch thủ 21 về 12 và lót 59 lót 59 thì nó về 95 đấy nó bị ngược mất thì hôm nay trên kênh thì mình chỉ giúp các bạn ăn được đó là song thủ là 0440 và con lót đó là 33 cho các bạn còn ngày mai ở trên Zalo thì mình sẽ cố chốt cho các bạn đúng 8 số đặc biệt ngày mai sẽ phải ăn đặc biệt các bạn đúng 8 số trên Zalo các bạn nhé mình đã bắt được rồi thì ngày mai chỉ có 8 số không chốt cho các bạn nhiều làm gì thì mình không dài dòng nữa và chốt số luôn cho ngày mai cho tất cả các bạn luôn chốt số ngày 25 tháng 4 năm 2019 các bạn nhé cái dàn đặc biệt 34 số đây mình lên 34 số đây cũng đầy đủ rồi trùng máu các bạn thì các bạn có thể tham khảo cho ngày mai đó là ngày 25 tháng 4 năm 2019 thì ngày mai cái dàn này thì nói chung là mình cũng kết cả dàn các bạn tham khảo nếu trùng máu thì các bạn vào cả dàn không các bạn tham khảo thôi còn bạch thổ lô ngày mai cho tất cả các bạn tham khảo bạch thổ lô ngày mai đó là con kép 5 năm các bạn nhé kép 5 năm và lót con 00 và xong thổ lô cho tất cả các bạn ngày mai đó là con 34 và con 43 các bạn nhé trùng máu các bạn các bạn tham khảo không trùng máu thôi các bạn xem xét thôi bạch thổ lô cho các bạn đó là con 55 này lót 00 này xong thổ lô là 3443 còn số Zalo của mình đây số Zalo nhóm các bạn nhé 08683020 96 cho tất cả các bạn nhắn tin các bạn vào nhóm để cho các bạn tham khảo mỗi chiều mình chốt cho các bạn từ lô tô đặc biệt tỷ lệ cao nhất còn đâu các bạn theo mình thì cái ngày mai là ngày cuối cùng với dàn đặc biệt khung các bạn nhé ngày mai là ngày cuối cùng của dàn đặc biệt khung và ngày mai mình có lên cho các bạn đúng 8 số đặc biệt còn đâu khung của chúng ta ngày mai thì ngày cuối cùng thì chắc chắn ăn rồi tại vì là khung chưa bao giờ trượt các bạn chưa bao giờ trượt các bạn xem kênh thì các bạn biết và các bạn vào trong nhóm thì các bạn biết khung của mình chưa bao giờ trượt các bạn nhé 48 số các bạn chơi dàn tỷ lệ rất là cao còn đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay thì đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay về là 29 đây thì ngày mai có liên quan thì không nói chung là cái này là nó có có liên quan các bạn nhé nhưng mà chúng ta còn phải xem xét tính toán rất là kỹ thì mới lên được một dàn đặc biệt cho các bạn thì ngày mai đó là ngày 25 tháng 4 năm 2019 thì tất cả các con số mình chốt cho các bạn đây thì vẫn mong là làm sao tỷ lệ rất cao cho tất cả các bạn để các bạn tham khảo trùng máu các bạn thì các bạn có thể tham khảo vào các bạn chơi và ngày mai đó là cũng là ngày 25 à, tháng 4 cũng à, chúc tất cả các bạn là có một ngày làm việc là luôn là gặp may mắn cho công việc của từng người còn đâu các bạn xem kênh thì các bạn nhớ là đăng ký kênh và không tiếc gì một like để ủng hộ kênh các bạn nhé để tất cả anh em đội ngũ có thể lên những con số tỷ lệ cao nhất cho chúng ta để chúng ta tham khảo hàng ngày từ lô tô đặc biệt còn đâu phần lô tô thì hôm nay mình chỉ giúp cho các bạn đó là ăn được con nốt 33 và con song thủ đó là con 40 thôi vậy chúc mừng các bạn vậy mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn buổi tối ngày mai nhé